xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Giang hồ tham án truyền kỳ, tác giả Chu Tiểu Xuyên, thể loại kiếm hiệp, trinh thám, nguồn tàng thư viện. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Vivi. Quyển thứ nhất Ngọc Bích Bàn Long Xin mời các bạn cùng đón nghe. Vùng đất tương Tây, dãy núi trùng điệp, tầm 10 dặm, chỉ thấy núi lớn, không có mấy hộ gia đình. Thời gian giữa hạ, thời tiết ngột ngạt nóng đầy. Đến hoàng hôn, mây đèn dần dày, che khuất trời xanh. Nhưng không thấy một tia bóng mát, ngược lại càng thêm oi bức. Đi đường ở lại khí trời này, cực kỳ khó chịu. Một luồng khí nóng toàn bộ ngấm vào lòng. Trên thân nóng hầm hập ra mồ hôi mồ hôi nhễ nhại lại không thoải mái. Liền là loại khí trời này, địa hình như vậy, cũng vẫn có người đi ngoài đường. Trên đường nhỏ trong núi, dẫn đầu đi tới hai người thiếu niên, nhìn bộ dáng 15-16 tuổi. Một nam một nữ. Quần áo hai người mộc mạc, có mảnh vá. Nam vác một cái hòm gỗ lớn, nữ sách nghiêng một cái bao vải. Hai người vội vã đi đường, đoán là nhìn thấy sắc trời không đúng, vội muốn tìm một lối ra. Phía sau hai người cách không xa là một đội quan binh, nhìn số lượng khoảng 10 người. Ở đường núi trận hẹp này cũng coi như quy mô lớn, đội ngũ dài hơn mấy trượng. Trong đó, chín người thân mang giáp trụ, chân đạp dày quan, bên hồng cài đao dài. Bọn hắn từ người dắt ngựa chậm rãi đi. Còn có một người nữa có chút khác. Hơn 40 tuổi, áo thắt đuôi ngắn, trên mép có dầu ngắn, nhìn qua khôn khéo giả dặn. Trên tay, hắn nắm dây cương, còn mắt không ngừng nhìn bốn phía. Bên trên một cỗ xe ngựa, chỉ để một cái hòm gỗ sơn màu đỏ. Hai bên xe ngựa cắm vài lá cờ hiệu, trên viết sáu chữ lớn, thục trùng vạn lý tiêu hành. Người viết hàng biết liền, vạn lý tiêu hành này ở Tây Nam có tiếng tầm lẫy lừng, danh sừng tiêu hành vạn dặm, quỷ thần tránh lui. Chỉ là tình hình hôm nay lại có chút kỳ quái. Không biết là đi một chuyến hàng nào, chỉ mồi một tiêu sư, người áp tài. Còn lại, từ quan bình hộ tống. Sau đội kỵ mã, còn có một người xa xa đi theo là một thanh niên. Hắn vẹo cưỡi một thớt lửa đen, nhìn không xa thân hình. Chỉ thấy hắn một thân áo thường, bọc nhẹ không phội. Như cái thử sinh thì rớt, bất quá chừng 20, mày kiếm mắt sáng. Hắn ngồi ở trên lưng lừa, khẽ nghiêng khẽ ngả. Lảo đảo, sinh ra buồn ngủ vô cùng. Thành niên mặc dù đang ngủ gật, lời nói còn bình phía trước lại rõ ràng truyền đến trong tai. Chỉ nghe một người lớn tiếng nói. Mẹ cái lũ chết bầm, mẹ cái ngày quỷ quái, sợ là muốn mưa, vậy muốn tránh chỗ nào? Nghe giọng nói là hắn tử tứ xuyên. Người này vừa dứt lời, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Lập tức có người bắn. Ngậm lại cái mõm chó của người. Những người còn lại ồn ào hỗn tạp mắng một trận. Một tiếng sấm này cũng làm bừng tỉnh người thanh niên trên lưng lừa. Hắn sờ sờ còn mắt, lầm bầm. Phải thế nào mới ổn đấy? Một đám còn bình phía trước, bất giác tăng nhanh hộp bộ pháp. thanh niên vô vỗ mông con lừa, thúc giục nói mau mau. Đám người chuyển qua khe núi, phía trước hiện ra một mảnh bãi cỏ ngoại ô, tầm mắt rộng lớn chút. Cách đó không xa bất ngờ đứng sừng sững một tòa lầu gỗ, tọa bắc hướng nam. Từ rừng cây xây lên, cổng dựng thẳng một cây cán cờ. Trên đỉnh lá cờ đón gió phấp phới, viết bốn chữ lớn. Khách sạn Trần Gia. Xa xa có thể trông thấy phía trước nhất, hai người thiếu niên kia đã xuất vào trước cửa chính. Chồng quan bình có người cười nói. Được rồi, thực sự là mong cái gì đến cái đó. Chỗ này lại có tòa khách sạn. Mọi người đêm nay không cần buồn. Tiểu sư kia nhíu lại lông mày, trầm ngâm nói. Xã ngoại hoàng vu này, trước không đến thôn làng không đến nhà trọ. Vì sao lại có một gian khách sạn này? Hẳn là hắc điềm cướp bóc. Hán tử dẫn đầu rõ là người đứng đầu quân. Từ đầu đến cuối, mặt âm trầm, trầm ngâm không nói, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Hán tử tứ sườn kia lớn tiếng nói. Sợ cây búa, ta là bệnh quan triều đình, thằng nhóc nào dám có ý đồ với ta? Hán tử dẫn đầu gật gật đầu nói. Mọi người cẩn thận chút, không nên khinh thường. Nói xong tăng tốc bước chân, dẫn đi trước mọi người. Thành niên cưỡi lừa nghe lời nói của hắn, cũng không thèm để ý, vỗ còn lừa theo sát, sợ chưa kịp lao vào khách sạn, quả thật muốn gặp mưa. Không bao lâu hắn liền đến cửa khách sạn, đem con lừa dừng trước cổng, cất bước vào nhà. Chỉ thấy đội quan bình kia đã vào cửa tiệm. Hai người nâng lên hòm gỗ trên xe ngựa, một đoàn người lấy hành lý đang lên lầu. Thanh niên dò xét khách sạn một chút, vào cửa chính là một gian phòng lớn, bàn vuông đầu ghế để đủ mọi thứ. Cổng bên trái là mở quầy hàng. Một phụ nữ hơn 30 tuổi đứng ở trong quầy đang gây bản tính. Thanh niên đi đến trước quầy, mở miệng nói. Làm phiền, nghỉ chân. Bà chủ kia dường mắt nhìn qua, nói. Ừ, xin lỗi khách quan, tiểu điếm đã ở đây. Thanh niên nhướng mày nói. Lão bản nương, hôm nay trời sắp muốn mưa, ta cũng không có chỗ đi. Không bằng người dàn xếp trầm trước, để khách nhân chuyển một gian cho ta. Ta trả tiền gấp đôi. Lão bản nương hướng đám quan binh kia biếu mồi một cái, nói. Có bản lĩnh, người để bọn hắn truyền cho ngươi. Thành niên khẽ giật mình, thầm nghĩ. Đây không phải ép buộc sao? Lại nói. Thực sự không được, ta ngủ cái phòng lớn này cũng được. Lão bản nương hơi không kiên nhẫn, nói. Ta nói người, người này sao toàn cơ bắp vậy? Không có phòng thì không có phòng, Chẳng lẽ ta thấy tiền của không kiếm sao? Người có công phu đây ở chỗ này rông dài, còn không bằng tranh thủ thời gian chạy vội về phía trước. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một văn sĩ trung niên, trên thân áo dài, giật đến bạc đầu. Trên chân một đôi giày vải dính đầy nước bùn, lộ vẻ vừa đi qua đường núi. Hắn còn chưa vào, nghe lão bà nương đối thoại với thành niên, nhận tiện nói. Trúc nương, trời cũng sắp mưa. Để tiểu huynh đệ này đi nơi nào? Không bằng ở lại đây đi, cùng ta hợp một gian cũng được. Trúc Nương chính là lão bà nương nơi này. Nàng thấy văn sĩ, lại nghe hắn nói như vậy, có chút do dự, nói. Ngô tiên sinh, vậy làm sao được? Lúc này hai thiếu niên một nam một nữ kia đang xuống lầu. Nghe thấy mấy người nói chuyện, cô nương kia nói. Đi ra ngoài, liền nên chiều ứng lẫn nhau. Không bằng ta đem gian phòng đưa ra, tặng cho vị đại ca kia. Ta và ca ca che một gian là được. Thành niên vội hướng mấy người từng cái chắp tay thì lễ, vô cùng cảm kích, miệng nói. đa tạ, đa tạ. Trúc Nương nói. Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi. Lúc này ngoài cửa lại tiến tới một thanh niên vạm vỡ, dáng người hơi thấp, làn da ngầm đen, áo đuổi ngắn quần đùi, khiến cái sẻng, nắm cán lưỡi búa. Trúc Nương kêu. Tiểu ngũ tử, cho vị khách quan kia đem con lừa dắt đến đằng sau đi. Tiểu ngũ tử nói. Thúc ta đấu. Nguyên lai, hắn cùng lão bản lão nương nơi này là thúc cháu. Trúc Nương nói. Hắn tay chật vụng về, cho bấy vị quản gia chốt cái ngựa cũng muốn mất nửa ngày. Người đi giúp hắn một chút. Tiểu ngũ tử gật gật đầu nói. Được rồi. Nói xong liền đi ra ngoài dắt con lừa. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, nước mưa ảo ảo liền rơi xuống. Trong tiệm mọi người mắt thấy mưa to, nói đến là đến, không khỏi đều có chút may mắn. Đám quan bên kia sương đi xuống lầu, chỉ nghe hán tử tứ xuyên hồ. Lão bản nương, nhanh mau đem rượu thịt. Trúc nương vội vàng hô. Tới rồi, tới rồi, Nói xong một tay xách một cái bầu rượu, hướng mấy người đi đến. Bọn quan bình trước hết mời ngồi quần đầu kia cùng tiêu sư. Còn lại dầm dập ngồi hai bàn. Tiền văn sĩ kia hướng mấy người liếc mắt nhìn, quay đầu đối với thành niên nói. Tiểu huynh đệ, nếu người có hành lý, ta cũng có thể giúp người mang lên lầu. Thành niên cười một tiếng nói. Ta thật vô dư giả, chỉ bất quá một cái bao phục rách, không cần giúp đỡ. Vừa rồi thật muốn đa tạo huynh đài. Có thể hay không nề mặt uống một chén. Văn sĩ chấp tay nói. Tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người nói xong, ngồi xuống một cái bàn ở cửa sổ. Trúc nương kia vội vàng thăm hỏi quan minh, cũng không dành bận tâm hai người. Thành niên liền đảo mắt bốn phía một chút, chỉ thấy khách sạn này bốn vách tường gỗ cũ kỹ lâu năm, có nhiều mục nát rách dưới, quả loa dùng tấm ván gỗ chắp vá. Những tấm ván gỗ kia ngược lại là rất mới, vẫn phát ra một cỗ mùi thơm ngát của gỗ thông. Hắn đang nhìn xem. Vận sĩ nói. Không biết cao tính đại danh của huynh đệ. Thành niên nói. Tiểu đệ họ Tô, tên Chiết. Tô trong tô hàng, Chiết trong bồn Chiết. Là đồ ngốc. Vận sĩ cười nói. Không phải vậy, ta nhìn không phải chuyết trong bồn chuyết, mà là chuyết trong đại xảo nhược chuyết, tài trí ra vẻ khu khơ. Tổ chuyết khoát tay nói. Huynh đài quá khen rồi, không biết huynh đài tôn xưng. Văn sĩ nói. Ta họ ngô, khẩu thiên ngô, tên một từ một chữ thường. Tổ chuyết nghe thấy danh tự của ngô thường, còn mắt say chuyển, nói. Nghe khẩu âm của Ngô Huynh, không giống người địa phương chứ. Ngô Thường gật đầu nói. Ta làm giáo thục hai năm ở một chỗ phủ thượng ngoài trăm dặm. Đến nay mãn kỳ, đang chuẩn bị trở về quê hương. Hôm qua đi đến nơi đây, nhìn xem thiên tượng, sắp có mưa to, liền dứt khoát ở lại đây. Tổ chuyết dựng thẳng ngón cái lên, nói. Nguyên lai là Ngô Tiên Sinh, thật kính thất kính. Nghĩ không ra Ngô Huỳnh còn nhận biết thiên văn địa lý, Ngôn thường cười nói. Ở nơi này ngây ngốc một chút thời gian, ai cũng có thể nói hai nói ba. Tù hình đệ một đường từ đâu mà đến? Tô Chuyết nói. Năm nay ta 20, ta 20 có bà, chỉ vì thế đạo gian khổ, không muốn đi thi công danh, dứt khoát đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tổ Chuyết và Ngô Thường đang nói, chỉ thấy một đôi huỳnh muội kia đi xuống lầu. Chắc hẳn cô gái đó đã đem phòng dọn ra sách đồ vật rời đến trong một gian phòng đi. Tổ chuyết lập tức đứng dậy, nói. Hai vị, không bằng để ta làm chủ. Chúng ta cùng nhau uống hai chén, xem như cảm ơn hai vị trợ giúp. Thiếu niên kia thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói. Bất quá là một chút việc nhỏ, uống rượu thì không cần. Ngô Thường cũng đứng lên nói. Trong bốn biển đều là huynh đệ, mọi người đi ra bên ngoài, coi như kết giao bằng hữu vậy. Cô em của thiếu niên kia cũng nói. Đúng vậy, ca ca, muội nhìn thịnh tình của hai vị đại ca không thể chối từ. Đáp ứng đi. Thiếu niên lúc này mới gật gật đầu, theo tổ chuyết ngồi cùng một bàn. Trúc Nương đang thăm hỏi đám quan quân, vừa vặn thấy một nam tử trung niên từ cửa hống, tiến vào phòng. Người này mặc một thân áo dài tơ lụa, lại có vẻ hơi dở dở ương ương, không đến 40, hơi có chút còng xuống, vẫn lần cúi đầu nhìn đường, cũng không nhiều lời. Trúc Nương nguyết hắn một cái nói. Chủ nhà, còn không làm đồ ăn nhanh lên đi, khách nhân đều chờ suốt ruột rồi. Nam tử kia khúm núm, cúi đầu nói. Đúng đúng đúng. Vội vàng xuyên qua hành lang, hướng về sau phòng bếp. Nguyên lai người này chính là lão bàn của gian khách sạn này. Chỉ là còn lâu mới có được năng nổ như Trúc Nương này. Trách không được, không có bản sự chào hỏi khách khứa. Chỉ có thể tay cầm môi thôi. Tiểu ngũ tử cũng đi theo trưởng quỹ từ cửa hồng tiến đến. Đoán là đã đem con lừa của Tô Chuyết dàn xếp thỏa đáng. Hắn ngược lại cơ linh, không cần chúc đường lại nhài. Nhìn thấy tôi Chuyết một bàn bốn người ngồi chơi ra, lập tức cầm một bầu rượu tới, cười nói. Mấy vị khách quan, muốn ăn chút gì không? Ngô thường cao mày nói rượu dễ mất lý trí, ta thì không uống. Đội hình muội kia cũng đều nói. Chúng ta cũng không biết uống rượu. Tổ chuyết gật gật đầu nói. Vậy rượu này coi như thôi đi, cho chúng ta đến một bình trà ngon, lại đem thức ăn ngon sơ trường của tiệm các người, tất cả lên. Nói xong ba một tiếng, đập một thỏi nguyên bảo lên bàn. Tiểu ngũ tử vui vẻ ra mặt, cầm lấy nguyên bảo nói. Được rồi, được rồi, khách quan, chờ một lát nói xong liền hướng về sau phòng bếp mà đi. Đám quan bình kia nghe được động tĩnh, đều nhìn thấy phèn cử động này của Tô Chuyết. Có người nhìn xem Tô Chuyết, ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Ngô Thường nhíu mày, thấp giọng nói. Tô huynh đệ, đi ra bên ngoài không thể tỏ vẻ giàu có. Tô Chuyết cười nói. Không sao không sao. Lại nói với đời huỳnh muội kia. Không biết hai vị sừng hồ như thế nào? Thiếu niên kia vẫn như cũ, lạnh lùng không nói. Thiếu nữ liền đáp. Ta gọi phong linh, ca ca ta gọi phong hổ. Chúng ta bất quá đều là đi giang hồ mãi nghệ thôi. Tổ chất hứng thú, à một tiếng nói. Nhìn không ra, các người tuổi còn nhỏ, thế mà thần mang tuyệt kỹ. Phong linh mặt đỏ lên, cười nói. Cái gì mà thần mang tuyệt kỹ, bất quá là đùa nghịch chút múa dối, thu tiếng người cười thôi. Đang nói, liền nghe Trúc Nương hừ một tiếng nói. Các vị quân gia, tiểu điếm của ta thanh bạch, nếu ngài không yên tâm, ta cũng không nhất thiết phải làm sinh ý này cho các vị. Các vị xin cứ tự nhiên. Đám người tổ chuyết không biết vì sao nàng tức giận, quay đầu nhìn. Hóa ra là vị tiểu sư kia coi chừng cẩn thận, đã ngừng đám người uống rượu, lấy ra một cây ngân trầm lần lượt thử độc. Trúc Nương bị hắn hoài nghi là mở hắc điếm. Đương nhiên, vẻ mặt không tốt rồi. Vị thủ lĩnh kia nói. Mã sư phụ, có phải hay không người quá mức cẩn thận rồi? Hắn nói một câu mã sư phụ. Tổ chuyết xảy chuyện con người, nhỏ giọng nói. Nguyên lai là hắn. Ngô thường kỳ quái đáp. tổ huynh đệ nhận ra người này. Tổ chuyết nhỏ giọng nói. Nhận thì ngược lại không ra, chỉ là nghe qua danh hào của hắn. Vạn dặm tiêu cục mấy tiểu sư lớn tại một vùng xuyên du, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, có danh tiếng rất vàng. Trong đó có một người là cẩn thận rẻ rặt nhất. Nghe tiếng giang hồ, chính là Mã Trần Mã Sư Phụ. Nghĩ không ra, hắn tự mình áp tiêu. Chuyến đưa này không biết là bảo bối gì. Ngô Thường cười nói. Quản hắn đưa cái gì, cũng không liên quan với chúng ta. Mã Trần cũng mặc kệ Trúc Nương châm chọc khiêu khích, tự mình thử rượu, quả nhiên không có độc, liền thu ngân châm, nói với quân đầu kia. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giang Tổng Binh, chúng ta làm nghề này cũng không so binh nghiệp sơ hở. Giang Tổng Binh kia họ Giang tên Khôi, cười ha hả nói. Mã sư phụ nói đúng, cẩn thận tóm lại không sai. Lão bản nương, người cũng chớ có để ý, tranh thủ thời gian mang thức ăn lên cho ta đi. Nhóm con quần này mặc dù tính tình đều lớn, cũng không đến mức nổi cáu với lão bà nương này. Huống hồ giờ phút này, ngoài phòng đang trời mưa to, cũng thật không thể không ở trọ. Trúc Nương vừa mới chuyển thần muốn đi, nghe lời này quay đầu hừ một tiếng. Một binh sĩ người gần nhất mặt mũi tràn đầy ý dâm, đưa tay véo bờ mông nở nang của Trúc Nương một cái, nói Nhanh lên đi, cũng đừng làm cho các ông chờ sốt ruột. Trúc Nương quay đầu nguyết hắn một cái, nhưng không giống tức giận, ngược lại lộ ra từng tia, từng tia thái độ phòng lưu. Đám người tổ chuyết nhìn không thấy về mặt Trúc Nương, chỉ thấy bình sĩ tai to mặt lớn kia, biểu lộ làm người ta xình chán ghét. Mấy người đều cau lại chân mày, ngô thường nhỏ giọng nói. Loại người này chính là như thế, tổ hình đệ, chúng ta còn là bớt can thiệp vào chuyện của người khác thì tốt hơn tổ chết gật gật đầu nói. Đây là đương nhiên. Tú Tài gặp quân binh, còn Lý cũng nói không được. Ta làm gì tự chuốc nhục nhã. Bình sĩ kia chiếm được tiện nghi, vẫn cười cười. Một người khác đối với hắn nói. Hồ Quang, người đã gãy một cái chân, nhưng chớ muốn gãy luôn cái chân thứ ba. Hồ Quang mắng. hừ đánh rắm. Giảng Khôi trầm giọng nói. Hồ Quang, chút tật xấu này ngươi thu liễm đi. Chúng ta đem chuyến này làm tốt, có nhiều vinh quang phú quý, tất cả mọi người thêm chút lưu ý. Hồ Quang không dám vô lễ với hắn, khum núm đáp. Đúng đúng đúng. Trúc Nương rời đám người kia, trực tiếp bừng nước trà đi đến một bàn tội truyết. Nàng cười bồi nói. Thật lễ, thật lễ rồi. Ấm trà này xem như ta hướng các vị bồi tội. Tô Tuyết vừa nghe hương vị nước trà, liền biết lá trà này tương đối bình thường. Tính không phải trà gì tốt. Hắn cũng không nói toạc ra, mỉm cười, cũng không để ý tới. Trúc Đường vừa rồi cũng nhìn thấy Tô Tuyết xuất thủ xa xỉ, vội vàng dán tới, cười nói. Khách quan cũng đừng có nóng giận, tiểu điếm này của ta nhân thủ không đủ. Hôm nay thì nhiều khách như vậy, thật sự là bận rộn chết ta rồi. Ngô Thường đã ở một ngày, biết chút ít tính tình của nàng, nhân tiện nói. Được rồi, được rồi, chúng ta cũng không trách tội người, mau mau mang thức ăn lên đi. Trúc Nương nói, được rồi. Nói xong chấp nhoáng về sau bếp mà đi, đoán là đi thúc giục trượng phu hèn mọn kia của nàng. Không bao lâu, Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử bừng lên bầm thức ăn. Một người mang thức ăn lên cho đám còn quân kia, một người liền mang lên cho đám người tô chết. Quả nhiên, không hề bất công. Hai người vừa đi vừa về mấy chuyến. Trên bàn ba lớn, trên ba bàn lớn đều liền bày nằm sau cái đĩa. Thức ăn quả nhiên phong phú, đều là chút thịt rừng. Có thịt kho tàu, thịt heo rừng, thỏ rừng xào lăn, dầu xào nấm núi, vân vân, không phải là ít. Trúc Đường bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói. Các vị quân già, tiểu điếm này của ta trên núi kiếm ăn, chỉ có những thịt rừng này, ngài cũng chưa có để ý. Một người cười nói, những thứ này chính hợp khẩu vị của chúng ta. Nói xong liền đưa đũa đi kẹp. Chỉ nghe Giang Tổng Binh thầm hừ một tiếng. Đám người sững sờ, vội vàng thu, đũa, thu lại đũa. Trúc Nương cười lạnh một tiếng, biết bọn hắn phiền phức, cũng không tiếp tục để ý, mặc trò bọn hắn chơi đùa. Tổ chuyết liếc mắt nhìn nhóm người kia, quả nhiên đều không động đũa. Mã Trần dùng ngân châm thử quá, tin chắc là không độc, mọi người mới yên tâm ăn thêm. Mà mấy người tổ chuyết bàn này lại không có cẩn thận như vậy. Đồ ăn mang lên, liền động đũa. Nghĩ không ra trưởng quỹ kia nhìn xem trung thực nhát gan, sợ hãi rụt rè. tài nghề xào rong ngược lại là nhất tuyệt. Ngô Thường và Huỳnh muội họ Phong đều khen không dứt miệng. Ngoài phòng mưa càng lúc càng lớn, vừa tới giờ thân, đã mù mịt trời đất. Cửa khách sạn nước mưa hội tụ thành từng dòng, từng dòng suối nhỏ, tùy ý chảy xuôi. giật nước mưa tùng tóe, làm cho trong phòng cũng ẩm ướt một mảng lớn. Trúc nương dứt khoát đem cửa chính đóng lại, để phòng nước mưa lại đánh vào trong phòng. Cứ như vậy, trong phòng liền có chút lờ mờ. Trúc nương kêu lên tiểu ngũ tử cùng đi, đốt lên hai cây nến chia ra đốt từ từ mười mấy cái đèn lồng đỏ treo ở bốn vách tường phòng lớn. Ánh lửa bốn phía lập tức chiếu đến trong phòng sáng trưng, hết sức rõ ràng. Tổ chuyết vừa nhìn bài biện như vậy, cũng rất có phong tình, nhịn không được khen. Nghĩ không ra, khách sạn này bố trí đến cũng rất có ý mới. Phòng linh nhìn lên bốn phía, cũng nhìn thấy bốn vách tường treo một dãy đèn lồng đỏ. Nàng tâm tình thiếu nữ, đối với vật xinh đẹp dễ nhìn bực này là vui vẻ nhất, không khỏi vỗ tay nói. Thật là dễ nhìn. Trúc Nương thắp sòng đèn lồng, dù sao cũng rảnh rỗi, cùng tiểu ngũ ngồi ở trong góc. Không bao lâu, trường quỹ kia bừng hai mâm đồ ăn thịt cá đi ra, ba người lại cùng tự mình ăn cơm tối, cũng không còn chào hỏi khách nhân. Chỉ ở lúc đám còn bình kia muốn uống rượu, mới đi đưa lên hai hũ. Quả ba tuần rượu, đám binh sĩ kia liền có chút men say. Bắt đầu oản tù tì chơi phà rượu, lớn tiếng hét to. Một người đứng lên, hơi có chút lùng lay, đi đến tổ chuyết một bàn đứng ở bên. Đám người tổ chuyết không biết hắn muốn làm gì, dường mắt nhìn hắn. Người kia trừng mắt nhìn huynh muội họ Phong, lớn tiếng nói. "Người nói hai đứa bắt con các người biết làm siếc, sao không biểu diễn cho các đại gia xem? Phòng hồ mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Người kia vỗ bàn một cái, cả giận nói. Tiêu tử, người có nghe thấy được không đó? Phòng hồ nói. Tiêu gia ta, thích biểu diễn thì biểu diễn, không thích biểu diễn thì không biểu diễn cho người. Người kia nổi giận lôi đình, quát. Tiêu tử ngươi, lớn mặt. Nói xong, lại muốn rút trường đào bên hông. Đột nhiên Giang Khôi trầm giọng hô. Tiền báo! Người kia nghe Tộc Bình gọi hắn, thoáng tình rượu, biết mình nhất thời xúc động, suýt nữa sắp làm chuyện xấu. Nhưng mà hắn bị thiếu niên phòng hồ này xem thường một trầu, trong lòng lại có chút khí giận, khó mà xuống đài. Hồ Quang biết suy nghĩ của Tộc Bình, biết không muốn sinh thêm sự cố, đứng dậy nói với tiền báo. Được rồi, được rồi, sao chấp nhặt với mấy đứa nhóc. Nói xong liền tới kéo cánh tay tiền báo. Tô Chuyết quả nhiên thấy hắn đi đường khập khiễng, chân trái có chút tàn tật. Tiền báo thuận thế xuống đài, trừng mắt nhìn phòng hồ một chút, quay người đi trở về. Ngô Thường nhẹ giọng nói với phong hồ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tiểu huynh đệ còn đã chờ đắc tội những người này thì hơn. Phòng linh cũng hùng hằng kéo tay áo phong hồ, hiển nhiên cũng sợ hãi đắc tội nhóm con quân này. Không có quả ngon để ăn. Phòng hồ thở dài hừ một tiếng, đứng dậy đi lên lầu. Phòng linh theo sát phía sau. Không bao lâu hai người xuống lầu, đem trang phục làm xiếc giả dạ trang lên. Phòng hồ mặc áo đen, phòng linh mặc áo trắng. Trong tay hai người đều cầm một con búp bê vải, cào cỡ nửa người. Chắc hẳn chính là búp bê dùng để diễn kịch. Tổ chuyết có phần cảm thấy hứng thú, cùng ngô thường một đường lại gần. Huỳnh muội họ phòng đi đến trên đất trống trước mặt quan quân. Cũng không nhiều lời, không người bái thật sâu. Đám người thấy bọn họ chủ động tới biểu diễn, đương nhiên không muốn làm khó hai người thiếu niên, nhào nhào vỗ tay. Ngay cả ba người trúc nương cũng ngồi vào một bên, muốn quan sát để rốt cuộc là thứ đồ gì. Núi hoàng mưa đêm, người trong phòng tinh thần toàn bộ tập trung vào trên thân hai người thiếu niên hai huynh muội đứng đối mặt nhau, dựng búp bê trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng trống vàng, nương theo một tiếng lục lạc. Nguyên lai, bên hồng phòng hồ đeo nghiêng một cái trống da nhỏ. Cổ tay phong linh mang theo một chuỗi linh đàng, chuông lục lạc. Hai người hợp lại càng bổ sung lẫn nhau. Chính là trò hay muốn mở màn rồi. Chỉ thấy ngón tay hai người vội run run. Bốn con búp bê vải trên đất giống như là đang sống, đứng trên mặt đất khỏa tay múa chân. Tổ chuyết nhịn không được cười lên. Nguyên lai buổi diễn này chính là một màn hí kịch tạm ảnh chiến lữ bố. Ở giữa kia là lữ bố tay cầm phương thiền họa kích, bị lưu quan trường vây vào giữa. Bình khí trong tay của bốn con rối va chạm leng keng, tay đấm, chân đá, ánh đào bóng kiếm, đánh cho mười phần náo nhiệt. Hay hơn chính là tất cả tiếng đánh nhau này đều được mô phỏng bởi khẩu kỹ của hai người phối hợp tiếng trống tiếng chuông, tưởng hỗ tăng thêm hứng thú. Mười ngón tay của Huỳnh muội họ phòng không ngừng run run, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Mỗi ngón tay đeo chiếc nhẫn, liền với một sợi tơ nhỏ. Chính là những sợi tơ này kéo động búp bê vải, làm ra đủ loại trò chơi. Trong phòng tuy có ánh đèn, vẫn còn chút mờ tối. Sợi tơ kia như ẩn như hiện, phẳng phất những con rối nhỏ bé kia, đang sống thật, làm cho người đập bàn khen ngợi. Hết một trận diễn, đám người vỗ tay, khen hay từ đáy lòng. Giang Khôi từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, tiện tay ném tới trên một cái bàn bên cạnh huỳnh muội họ phòng. Phòng Linh hơi hơi cúi đầu, đưa tay nhặt bạc lên. Hai người cảm ơn đám người, lại về trên lầu, đem con rối cất kỹ. Qua thời gian một nén hương, mới một lần nữa xuống lầu. Tô Chuyết và Ngô Thường vội vàng đứng dậy, nghênh đón hai người, đến chỗ ngồi xuống. Tô Chuyết khen. Nghĩ không ra, hai vị thần kỹ, quả nhiên làm ta mở rộng tầm mắt. Huỳnh mội họ phòng đầu đầy mồ hôi, hơi có chút thở hồn hền. Phòng hồ lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, nói. Bất quá là món đồ chơi vô dụng thôi. Tổ Huỳnh quá khen. Tổ Chuyết lại nói. Nếu người đây đều là vô dụng, Vậy ta và Ngô Huynh liền thực sự là cực kỳ vô dụng. Dứt lời, cùng Ngô Thường nhìn nhau cười một tiếng. Mấy người cảm thấy rất hứng thú với trò búp bê này. Liền liên tục đàm luận. Huỳnh muội họ phòng cũng hỏi gì đáp nấy. Bất xác, thời gian qua nhanh, đã qua giờ dậu. Đám con quần kia còn đang oan tù tì uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Một người lão đạo đứng dậy, nói. Lão tử, không được rồi, đi ngủ trước. Hắn từ tứ xuyên kia cười đáp. Triệu Thành Đức, người làm cái gì? Lúc này mới là lúc nào? Liền muốn phơi thây rồi. Triệu Thành Đức mắng. Vương Sơn quý, người suốt ngày ngồi trên lưng ngựa ngược lại là dễ chịu. Lão tử đưa xe qua một ngày, sớm mệt mỏi không đi nổi rồi. Nói xong liền hướng trong viện, hắn gỡ xuống chiếc đèn lồng treo trên hành lang, xách theo xuyên qua hành lang. Sau hành lang phía đông có một dàn nhà xí, thông bên ngoài, đoán chừng muốn đi vệ sinh. Vương Sơn Quý vẫn cười hai câu. Giảng Khôi nói. Thành Đức giá xe hai ngày. Từ ngày mai, Sơn Quý người đi thay hắn đi. Nụ cười trên mặt Vương Sơn Quý ngược lại biến thành sầu khổ. Nghĩ đến lái xe tự nhiên là mười phần vất vả. Triệu Thành Đức trở về từ nhà xí, đem đèn lồng lại treo tốt, liền lên lầu. Đột nhiên một người nói. Triệu Thành Đức, tên mạo thất quỷ người, cũng đừng có nhận lầm cửa. Hồ Quang cũng nói. Người chưa có khóa cửa, lão tử chờ một lúc còn muốn đi vào. người lai Triệu Thành Đức có tiếng sơ ý chủ quan. Hồ Quang và hắn ở một gian phòng. Tự nhiên sợ Triệu Thành Đức tự động khóa cửa, đem bản thân chặn ở ngoài cửa. Triệu Thành Đức không kiên nhẫn phất phất tay, liền đi lên lầu. Đám người cũng không để ý tiếp tục uống rượu. Không lâu nữa, Huỳnh vội họ phòng nhịn không được buồn ngủ, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn chạy một ngày đường, lại muốn nơi nơi mãi nghệ, tự nhiên là mệt mỏi. Tổ chuyết cũng không nguyện ép ở lại. Mấy người liền giải tán hết, phân biệt trở về phòng. Trần Trường quý sớm đã vội vàng về sau bếp. Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử thì qua tới thu thập cái bàn. Tôi chết lên lầu cuối cùng, quay đầu lại thoáng nhìn kẻ gọi là Hồ Quang, hướng Trúc Nương ngang nhiên xông qua. Hắn cũng không để ý, theo cửa phòng ngô thường chỉ, đứng ở trên hành lang, đem bốn phía dò xét một lần. Đứng ở lầu 2, hắn mới thấy rõ ràng kết cấu của khách sạn này. Viện từ này vùng vức, thành hình chữ hồi. Lầu 1 Ngoại trừ phòng lớn, còn có phòng bếp, nhà xí các kiểu. Lầu 2 chính là 8 gian phòng khách, bài bố đều đặn. Gian phòng của Tô Chuyết là từ phòng linh nhường lại, ở vào một góc Tây Nam. Cùng gian phòng của hình muội họ phòng, Ngô Thường vừa vặn ở vào mặt phía nam của một hàng. Bên cạnh chính là thang lầu. Mặc dù có chút ẩm ý, nhưng cũng thuận tiện. Tổ chuyết đứng ở trước cửa phòng. Gió lạnh thổi mưa rơi trên mặt. Hắn nhịn không được giật cả mình. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị tiểu viện hấp dẫn. Nguyên lai từ bốn phía phòng ốc bên trong vây ra một khối tiểu viện. Chỉ có một cây đại thụ, lại là cành lá tươi tốt. Bờ môi tôi chết hơi hơi mấp máy, trầm ngầm nói. Bốn phường vây kín, bên trong có cây cối. Đây không phải một chữ khốn. Sao? Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, quay người vào phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa rơi cũng không thấy ngừng. Giờ bão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, khắc đầu. Tổ chuyết liền đứng dậy xuống giường. Nhiều năm qua, hắn dưỡng thành thói quen, ngược lại không thích ngủ nhiều. Khách sạn vắng ngắt, còn chưa có người lên. Hắn rửa mặt xong, kéo cửa phòng ra. Một cỗ hơi thở mát lạnh chạm tới mặt, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Tổ chuyết hút mạnh vài hơi lại có chút nhíu mày. Hắn tự hồ ngửi được một điểm mùi vị kỳ quái, nhưng lại nói không rõ ràng, liền cười nói. Nghi thần nghi quỷ. Ngoài hành lang đã biến thành mưa phùn lâm dâm, vạn vật đều tỏ ra ướt át. Tổ chuyết nhìn thoáng qua cho dễ hành lang. Một cái bình sĩ ngồi dưới đất, dựa vào lan can ngủ say. Hắn nhận ra người này là người tối hôm qua đã cười nhạo Hồ Quang. Danh tự hình như gọi là Lâm Đông buổi tối phụ trách gác đêm. Nghĩ khổng già rót mấy bát rượu vàng, đừng gác đêm cũng qua loa rồi. Tổ chết lắc đầu, không muốn đánh thức người bên ngoài, dọn rén đi xuống lầu. Trùng hợp thấy Trúc Nương ngáp một cái, từ phía sau quầy trong cửa một sàn phòng đi ra. Trúc Nương vừa nhìn thấy tổ chết, hơi sững sờ nói. Khách quan, thật sớm. Tổ chết cười nói. Quen rồi, Lão bà nương, có nước sôi không? Pha bình trà cho ta. Trúc nương có chút ai này đáp. Ôi, xin lỗi khách quan, lửa này còn chưa có đốt. Nhà ta ông chồng kia cũng vừa lên, đang đến lán củi trẻ củi. Tổ chức gật gật đầu nói. Không sao, chúng ta chơi là được. Hai người đang nói, liền nghe một tiếng a à rít lên. Trúc nương biến sắc, nghe ra là giọng của Trần Trường Quỹ chính là chuyển đến từ lán củi. Trúc Nương cào giọng mắng. Người muốn tìm chết à? Nói xong liền vội vã hướng lán củi mà đi. Tổ chức nghe tiếng thảm thiết này, trong lòng run lên, cũng đi theo sau lưng Trúc Nương. Hai người xuyên qua một đường hành lang nhỏ, chính là đối đi mà hôm qua Trần Trường Quỹ và Tiểu Ngũ từ chuồng ngựa về phòng lớn. Lối đi nhỏ lờ mờ, Tiểu Ngũ Tử còn buồn ngủ đứng ở chính giữa, mở miệng hỏi. Chuyện gì? Sáng sớm thì liền ầm mỹ. Nguyên lai trong hành lang này còn có một gian phòng nhỏ trèo miếng màn cửa. Tiểu ngũ tử liền ngủ ở nơi này. Trúc nương không để ý tới hắn, trực tiếp đẩy cửa ra. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Người lại đi ra ngoài chính là đất trống, dựng vài tòa lều trúc, làm chuồng ngựa và lán cùi. Chỉ thấy Trần Trường Quỹ mặc trên người áo tơi, che đến cực kỳ chặt chẽ, lại cò quắp ngã xuống đất. Hắn đối diện lán cùi, trên đất trước mặt vết máu đỏ sẫm, đúng là từng bãi, từng bãi máu tươi, bị nước mưa xối lên, chảy xuôi bốn phía, thành màu đỏ nhạt. Thấy cảnh này, mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc Nương run giọng nói. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Trần Trường Quý chỉ vào lán củi. Mấy người theo hắn nhìn, chỉ thấy cửa lán củi đang nằm sấp một người, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Vết máu kia chính là từ nơi đó chảy qua. Trần Trường Quý nhát như chuột, sớm đã bị dọa đến đứng không dậy nổi, toàn thân run cầm cập. Trúc nửa ngược lại lớn gan, cẩn thận từng lì từng tí, dịch chuyển về phía trước mấy bước, muốn xem một chút người kia là ai? Tố Tuyết ngăn lại Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử. Hai mắt tỉ mỉ nhìn thấy một vòng trên mặt đất. Hắn sớm đã trông thấy người kia thần mặc quan phủ, chính là một quan quân. Giờ phút này, hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên thân đã ướt đẫm, chỉ sợ đã chết rồi. Hắn sợ Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử tùy tiện tiến lên, lưu lại dấu chân, liền đưa tay ngăn cản. Tô Chuyết không nói một lời, trao mày, hai mắt có thần, trên mặt đất lục soát gì đó, một đường hướng lắn củi mà đi. Đám người trúc nương thấy hắn kỳ quái, có chút quái lạ, lại cũng không dám tiến lên, đành phải mặc cho Tô Chuyết. Một trận ồn ào vừa nãy đã sớm đánh thức đám người trên lầu quán trọ. Một người ở lầu 2 đẩy ra cửa sổ, mắng. Sáng sớm, ẩm mỹ cái gì? Tổ chuyết ngừng đầu nhìn lại, là ở một gian phòng ốc trên lầu 2. Quát gọi chính là tiền báo. Tầm mắt của hắn bị đỉnh lán cùi ngăn trở. Nhìn không thấy xác chết trên đất. Tiểu ngũ tử run giọng nói. Chết, người chết rồi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, tiền báo lại nghe thấy rõ, biến sắc, vội vàng rụt đầu trở về trong phòng. Chỉ một lúc sau, chồng khách điếm một trận lạ hét ầm ý, toàn bộ người ở lầu 2 đều dậy hết. Không kịp rửa mặt, liền tất cả tụ họp trên đất trống. Ngô Thường, Huỳnh muội họ phòng không dám lên trước, quan sát từ đằng xa. Đám quan bình thì vây ở phía trước. Tổ chuyết đã ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, tỉ mỉ xem xét. Khuôn mặt thi thể hướng xuống. Tổ chuyết không đụng vào hắn, cũng không biết đến cùng là ai. Chỉ thấy cái ót thi thể bị đánh vỡ, óc đều đã phọt ra máu chính là chảy ra từ nơi đó. Vết máu sau đầu thi thể đã ngừng kết rồi. Toàn thân quần áo ướt đẫm. Mặc dù hơn nửa người đều có lều cỏ che mưa, nhưng vẫn là ướt đẫm. Hiển nhiên chết đã lâu rồi. Giảng khôi tách người ra bên cạnh, bước nhanh đến phía trước. Vừa thấy thi thể, trợn mắt há mồm. Lại thấy tổ chết tự dừng ngồi xổm ở phía trước, một tay đẩy hắn ra. Người là ai? Bắt lại cho ta. Hai người phía sau nghe tiếng mà lên, để lại bà vai Tô Chuyết. Tô Chuyết lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói. Các người làm cái gì vậy? Giang Khôi không để ý tới hắn, ngồi sổm người xuống, lật lên thi thể. Nguyên lại, đúng là hồ quang. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tổ chức lại phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, lầm bầm. Quả nhiên là hắn. Giang Khôi nghe thấy, đứng dậy mặt hướng về Tô Triết, ẩm lãnh nói. Người nói cái gì? Chẳng lẽ chính người là người hại chết Hồ Quang sao? Tô Triết lắc đầu đáp. Không phải. Giang Khôi nói. Vậy sao người nói quả nhiên là hắn? Tô Triết nói. Vừa rồi ta cũng không có lật qua lật lại thi thể. Lại đại khái có thể đoán được người chết chính là Hồ Quang. Chỉ vì có dấu chân trên đất này liền là chứng cứ Giang Khôi sững sờ nói. Dấu chân? Tất cả mọi người cúi đầu nhìn dấu chân trên đất. Nhưng trên một mảnh đất vốn là vũng bùn, đã bị đám người dẫm lên không nhìn ra hình dạng gì rồi. Tổ chức tránh thoát hai người, đáp. Lúc nãy, ta và Trúc Nương ở đây, hiện trường còn chưa bị phá hư. Trên đất chỉ có một nhóm dấu chân. Nói xong hướng phía trước cách lán củi, mấy trượng, chỉ trên mặt đất Nơi đây không ai đi qua, mơ hồ có thể thấy được một loạt dấu ấn hình vuông. Có người nghi ngờ nói. Cái này sao có thể là dấu chân? Từ chuyết gật đầu đáp. Sao không có khả năng? Hôm qua bắt đầu nửa đêm, mưa rơi trượt nhỏ, nhưng bùn đất nơi đây rất hiếm. Muốn lưu dấu chân đến giờ này cũng không dễ dàng gì. Nhưng dấu chân của Hồ Quang lại khác biệt với người ngoài. Chỉ vì chân trái của hắn có tổn thương, đùi phải liền muốn sử dụng càng nhiều sức lực để hành tàu. Cho nên dấu chân, chân phải của hắn so với người thường càng sâu hơn. Một trận mưa hôm qua làm ướt bùn đất. Lại thêm hắn đi giày quan có đế giày cứng rắn, liền lưu lại một hàng dấu ấn như vậy. Đám người dựa theo lời hắn nói lại đi nhìn. Quả nhiên một chút cũng không sai. Tô Chuyết lại nói. Đế giày chân phải của thi thể dính một tầng bùn đất thật dày bùn đất trên chân trái lại không dày. Đây cũng chứng là chứng cứ rõ ràng. Giang Khôi nghe hắn nói rõ ràng hợp lý, cũng tin bảy tám phần, lớn tiếng nói. Là ai phát hiện thi thể trước nhất? Trần Trường Quý sợ hãi giơ lên một cái tay, thấp giọng đáp. Ta, là ta. Giang Khôi hung hăng nói. Người tới, bắt hắn lại. Trường Quý bị hắn làm giật mình, lại ngồi phịch trên mặt đất, bờ môi run rẩy, ngay cả lời cũng không nói, cũng nói không lên. Trúc Nương run giọng nói, Quân già, cái, cái này nhưng không liên quan. Chúng ta, chuyện này, chúng ta là chủ nhà, nhát gan lại sợ phiền phức, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám giết người. Giang Khôi nhìn bộ dáng của Trần Trường Quỹ, đã sớm xem thường trong lòng. Cũng không tin là người như thế có thể giết chết Hồ Quang gào lớn thô kệch. hừ một tiếng nói. Có quan hệ với các người hay không, cũng không phải là do các người định đoạt. Trước tiên, áp xuống rồi nói. Trong đám quản bình, một người đột nhiên hét lớn. Ác quỷ lấy mạng! Ác quỷ lấy mạng! Kêu thét, liền chạy ra ngoài. Giang Khôi hừ một tiếng, quát. Đường Nhân Kiệt, Dương Thụ Hoa, đem Lý Kim đe xuống. Hai người theo tiếng bà đi. Thế nhưng Lý Kim kia tự hồ bị dọa trắng váng rồi. Mặc cho người bên ngoài khuyên dài an ủi như thế nào, chỉ dốc sức hô. Ác quỷ! Tổ chuyết không để ý đến người ngoài. Đi đến bên cạnh thi thể, dùng tay nắm bóp ấn ấn. Tiền bào quát. Người làm cái gì? Tổ chuyết cũng không ngẩng đầu lên, đáp. Trên thân người chết chỉ có một chỗ tổn thương ở ót là từ cây gậy gỗ bên cạnh này tạo thành. Chính là vết thương chí mạng. Chiếu theo tình huống vết máu đồng đặc đến xem, hắn cũng đã chết được hai ba canh giờ rồi. Bất quá bởi vì thi thể ngâm một đêm ở trong nước lạnh, có lẽ thời gian có hơi sớm chút, ước chừng là giờ hợi đêm qua. Khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ khuya. Giảng Khôi hơi suy nghĩ một chút, quát. Lâm Đông! Lâm Đông vội vàng từ người sau chạy vội tới phía trước, nườm nớp lo sợ, Giang Khôi trầm giọng hỏi. Đêm qua Hồ Quang cả đêm không có trở về. Người không biết sao? Lâm Đồng đáp. Giang thủ lĩnh, đêm qua ta, ta quá mệt mỏi, liền liền ngủ luôn. Giang Khôi nổi đoá, một bàn tay quạt tới, mạnh mẽ rắn chắc đánh vào trên gương mặt Lâm Đồng. Lâm Đồng tay bụm mặt, cúi đầu xuống, trong mắt lại bắn ra một cỗ thần sắc không phục. Tổ chết đứng dậy hỏi Lâm Đồng nói. Đêm qua, các người uống rượu uống đến giờ tuất hai khắc. Khoảng từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 tối. Sau đó, người có từng gặp lại Hồ Quang không? Lâm Đồng hướng Giang Khôi nhìn một cái. Giang Khôi quát. Nhanh, Thanh thật trả lời. Lâm Đồng thân thể run lên, tức giận đáp. Hôm qua, tối hôm qua, mọi người uống rượu xong đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hồ Quang là người cuối cùng lên lầu. Hắn dừng một chút, cố gắng nghĩ lại tình hình đêm qua, sợ bỏ sót cái gì, lại nói. Khi đó, mọi người đều vào phòng rồi, chỉ còn lại ta đứng gác. Ta nhớ được Hồ Quang trở về phòng, lại không đẩy, đẩy ra cửa phòng. Hắn dùng sức đập cửa phòng vài lần, cũng không có ai mở cửa. Tổ chuyết nghe hắn nói như vậy, đột nhiên nhớ tới, lầm bầm. Không sai, Đêm qua ta đích xác nghe thấy sát vách có người gõ cửa. Gian phòng của ta cũng sát bên gian phòng Hồ Quang. Lâm Đồng lại nói. Hồ Quang không mở được cửa, hùng hùng hồ hồ nói, ờ, uh, mẹ nó, Triệu Thành Đức, lão tử còn giận dò hắn chưa khóa cửa. Lúc ấy ta đáp lại câu, Hồ ca, Triệu Thành Đức nên là tính tình như vậy, nếu không đến chỗ ta ngủ đi. Thế nhưng là Hồ Quang lại mắng câu, ngủ cái rắm, liền đi xuống lầu. Vậy sau đó ta liền lại chưa gặp qua hắn. Đám người nghĩ một chút, quả nhiên không sai. Có người thầm nói. Triệu Thành Đức này cũng ngủ say chết rồi sao? Hồ Quang cả đêm không trở về mà cũng không biết. Giang Khôi lừa giận dâng lên, quát. Triệu Thành Đức, Triệu Thành Đức đâu? Nhưng xung quanh nào có người đáp lại, có người nói. Hắn sẽ không đến lúc này còn không dậy chứ. Giang Khôi lại ngẩng đầu hướng lầu hai hô hai tiếng, vẫn không ai trả lời. Tôi chết nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn chừng giữa phía tây. Gian phòng đó của Triệu Thành Đức, cửa sổ khép một nửa. Nhìn không ra có gì không thích hợp. Giang Khôi hướng lầm đông nói. Đem thi thể Hồ Quang nhấc lên đại sảnh an trí. Nói xong nổi giận đùng đùng, đi đến trên phòng. Thỉnh thịch thịch lên bậc thang. Mọi người đứng thế này, nửa ngày ở trong mưa phùn. Trên thân sớm đã ướt đẫm, ước gì nhanh chóng trở về phòng, đều theo sau lưng Giang Khôi. Lâm Đồng và một người khác nhấc Hồ Quang đến đại sảnh, dừng ở trên một cái bàn. Trúc nửa ngoặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng đành chịu. Giang Khôi lên lầu lên đi đập cửa phòng triệu thành Đức. Đám người nổi lòng hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem tình huống như thế nào, cũng theo ở phía sau. Giang Khôi hồ lên hai tiếng, không ai đáp ứng. Nghĩ thế không đúng, trên tay vận kình, rắc một tiếng để đẩy cửa phòng ra. Tình hình trong phòng thoáng chốc, ở trước mặt mọi người. Chỉ nghe hai người phụ nữ trúc nương phong linh đồng thanh hét lên, sợ tới mức trốn về phía sau. Ngay cả một đám đàn ông, thấy tình hình này trong lòng cũng run lên. Chỉ thấy trong phòng dưới đất, trên giường vách tường, tất cả đều là mảng lớn, mảng lớn vết máu. Một người nằm sắp trong vũng máu, không nhúc nhích. Không cần nhìn đến, đám người cũng đoán được hắn khẳng định là Triệu Thành Đức. Tổ chức giật mình. Người lại lúc vừa ra cửa, nghe thấy một mùi máu tanh mơ hồ. Quả nhiên không phải ảo giác của y. Chỉ là vách tường bằng gỗ của gian phòng đó đều là gỗ thông mới mẻ. Mùi gỗ phủ lên mùi máu tanh lại khiến người ta nhất thời phân biệt không ra. Trong vòng một đêm, hai người mất mạng. Cờ bắp trên mặt Giang Khôi không nhịn được co rúm, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tổ chốt cúi đầu nhìn cửa phòng một chút, chỉ thấy chốt cửa từ trong khép lại, đã gãy lìa. Chính là vừa nãy, Giang Khôi lấy kình lực đánh gãy. Hắn cẩn thận bước vào gian phòng, tỉ mỉ nhìn một hồi mặt đất. Trên đất, máu tươi tùy ý chảy xuôi có chút đã khô cạn. Giang Khôi tiến đến lật lên thi thể của Triệu Thành Đức, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Triệu Thành Đức trên mặt bộ ngực, phần bụng, đầu đầu cũng có vết đào, da thịt xoay xoắn, cơ hồ không có một chỗ thịt lành. Hắn chết đến thảm như vậy, để cho người khác chỉ cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên nghe thấy, phòng hồ nói. Các người nhìn kìa, Đám người xuôi theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường lại có vài chữ to, lấy máu tươi mà viết. Ngô Thường nhỏ giọng thì thầm. Lưu lại giường máu, nhanh chóng rời đi, đạo tặc tường Tây tự viết. Giảng khôi bóp chặt nắm tay vàng lách cách, trầm giọng nói. Quả nhiên là hướng về đồ vật mà tới. Đạo tặc tương Tây, này là ai? Người ngoài đều lắc đầu, Mã Trần trầm ngâm nói. Đạo tặc tường tây này danh xưng gì? Xưa này ta chưa nghe nói qua. Nếu không phải gần đây xuất hiện mau tặc, chính là có người kéo đại kỳ làm gia hộ, làm cho để hù dọa người. Tiền báo vụt một tiếng, rút đào thép bên hông, cả giận nói. Quản hắn là ai? Dám động thổ trên đầu thái tuế, tì là tính lầm rồi. Mấy người còn lại nhào nhào phụ họa. Mã Trần nói. Người này bất luận là đạo tặc gì, xem tình hình là hướng về tiêu của chúng ta mà tới. Giang Khôi giật mình vội bỏi, vội hỏi. Tiền báo, mau đi xem, một chút tiểu dương có sao không? Tiền báo biết lợi hại, vội vàng chạy về phía phòng ngủ Giang Khôi và Mã Trần. Gian phòng của hai người bọn họ ở chính giữa mặt phía bắc, bao bọc trái phải. Cho dù đám người trúc nương đưa trà đưa nước cũng không thể tới gần, nên không có nguy hiểm gì. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tiền báo liền chạy trở về, hướng Giang Khôi khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt Giang Khôi thoáng lòng xuống, lại nói. Tiền báo, người đến giữ phòng đi. Cần phải bảo đảm đồ vật của chúng ta không có sơ hở nào. Tiền báo lĩnh mệnh mà đi. Giang Khôi nhìn thi thể trên đất, dưới lầu còn lưu lại một bộ. Nhất thời vừa giận vừa hối hận. Cũng không có ý định gì, nói. Bất kỳ chuyện thế nào, trước tiên bắt lại tất cả mọi người trong tiệm này. Chỉ sợ đều cùng kẻ đạo tặc này có liên quan. Hắn vừa dứt lời, đám thủ hạ liền theo đám người tôi chết đẻ lại. Ba người trúc đường chỉ là cầu xin tha thứ. Dù sao người chết ở trong tiệm của bọn hắn, khẳng định khó thoát liên quan. Ngô Thường và Huỳnh Mội họ phòng lập tức xôn xao. Bọn hắn chịu liền lụy vô cớ này, đều có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết tên giang khôi này muốn xử trí như thế nào. Tổ chức Thủy trùng đang ngừng thần suy tư. Tự hồ đối với quanh mình, toàn bộ không hay biết. Giờ phút này đột nhiên bị giật mình. Giang Khôi lại nói. Đường nhân kiệt, người mang lên văn thư qua cửa, cưỡi lên khoái mã, đuổi tới huyện thành phía trước, đến huyện nhà báo quan. Đường nhân kiệt lĩnh mệnh mà đi, Mã Trần nói. Huyện thành cách nơi này còn mấy chục dặm, Khoái mã tới một hồi cũng muốn hơn nửa ngày. Hôm nay kịp sao? Giang Khôi nói. Không có cách nào khác. Dù sao đời này cũng là những châu phú khác. Chúng ta tuy là quan sai, cũng không thể tự động xử trí. Tổ chuyết đột nhiên nói. Tổng binh đại nhân, muốn xử trí chúng ta sao? Giang Khôi vừa nãy nghe tổ chuyết phân tích, biết người này có chút nhãn lực, liền hỏi. Người có lời gì nói? Tô chết nói. Ngài dựa vào cái gì nói? Người nơi này cầu kết với đạo phỉ. Giang Khôi cười lạnh một tiếng, nói. Có hay không cầu kết, chịu một trận roi, liền biết rồi. Ngô Thường không vừa mắt, tiến lên phía trước nói. Vị tổng binh đại nhân này, ngài không thể không có bằng chứng mà cứ thế oan uổng người tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Khôi hừ lạnh một tiếng nói. Ta là quan sai, nơi này đương nhiên là do ta làm chủ. Ta nói các người cầu kết với đạo phỉ, đây cũng là bằng chứng. Ngụ thường chán nản, lấy tay chỉ hắn, nói hai tiếng. Người, người... Liền cũng không nói được gì nữa. Huỳnh muội họ phòng sắc mặt trắng bệch. Phòng linh nắm chặt cánh tay phong hồ, sợ lập tức sẽ bị nghiêm hình tra tấn. Tổ chuyết khẽ cười một tiếng, nói. Giang Tổng Binh, làm gì đối với những bình dân bách tính này, lòe ra sát khí lớn như thế? Giang Khôi quay đầu hướng hắn nói. người đừng cho rằng ta đưa ngươi lên. Ta thấy người hiệp nghi lớn nhất. Gian phòng của người sát vách ngay căn phòng này. Khó đảm bảo không phải là bò qua từ cửa sổ trong phòng của ngươi. Tổ chuyết không có chút nào sợ hãi, cười đáp. Giang Tổng Binh, không có bằng chứng cũng không thể tùy tiện cho người ta định tội. Bất quá ta đáp ứng ngài. Tất nhiên, ta sẽ đem chuyện này tra rõ ràng. Sao ngài không đem những người này thả trước đi? Giang Khôi nhìn hắn thần sắc thản nhiên, lẫm liệt bất khả xâm phạm. Ngược lại nhất thời không biết nội tình của hắn, nói. Ngươi là ai? Dám tới sai bảo ta? Tổ chuyết thản nhiên đáp. Giang Tổng Binh từ một vùng miêu cường tới đây, chạy đến nơi này cũng tốn không ít thời gian đi. Hết tập 1. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.